Thưa bà con, sau cắt lá tỉa cành thì là khâu bón phân cho cây. Và quy trình bón phân cho cây như thế nào thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang thực hiện à, tại vườn của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang ở tại địa chỉ là thôn Trường Thịnh xã ờ, Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang và với diện tích là 5.500 m2 và tổng số cây là 370 cây trên một cái vườn như thế này. Và phân của chúng tôi thì cũng đã tập kết về đây rồi. Đấy, ừ, đây các bạn thấy này, phân bón ờ, Sinic Tân Phát Bắc Giang đây. Phân bón ờ, Sinic Tân Phát Bắc Giang đây. Đấy, Và đây là phân gà ủ hoai mục và à, lân năm thao thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn. Đây, đang chuẩn bị sẵn sàng để đến với quy trình hướng dẫn bón phân Sinic cho bưởi sau thu hoạch. Ừ, đây. Và ngoài lân năm thao ra thì chúng tôi còn bổ sung thêm một cái NPK là 12 năm 10. Đấy. 12 năm 10. Thì với cái hàm lượng 12 năm 10 thì lượng đạm lượng nân nó hơi thấp. Nhưng mà uh, chúng có cái gì mình có cái gì thì dùng cái đó. Và uh, với cái 12 năm 10 thì, thì ờ, nó lượng đạm lân nó hơi thấp thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm cái lân năm thao mình cho tăng lên một chút và mình bổ sung thêm một cái dòng uh, 16 168 NPK 16 168 của của con cò nữa để cho nó cân đối dinh dưỡng và bón như vậy thì nó cũng rất là tiết kiệm còn đây là phân phân phân nợ phân heo đấy nhưng mà phân này thì nó chưa được hoai mục cho nên là nó vẫn còn tươi cho nên chúng tôi cứ để bao tức là trên bốn một gốc bốn cây bốn gốc thì ở chúng tôi sẽ vứt một bao ở giữa để chờ cho vài tháng sau khi hoai mục thì sẽ bổ sung thêm cho cây bởi vì vườn bưởi này nó xấu nó nó không được đẹp Đấy, cây cối nó cằn cỗi ở phía ngoài này thì cây có vẻ là khả quan một chút nhưng mà vào trong thì cây nó cỗi nó xấu cho nên là cũng phải bổ sung thêm khá nhiều phân chuồng các bạn ạ và sau đây thì mời các bạn đến với quy trình trộn phân trộn phân để bón cho bưởi sau thu hoạch cái, cái lân năm sao này thì chúng em bón uh, mỗi cây là 3 cân 3 cân lân năm thao trên một gốc đối với gốc, cái, cái à, cây đối với cây bưởi này được à, uh, 6 năm 6 tuổi. tuổi rồi vâng Đấy. với cái lân uh, cây uh, 6 năm tuổi này thì chúng tôi bón 3 cân trên một gốc còn với cái cây nhỏ hơn ấy thì à, chúng tôi bón 2 cân trên một gốc với cái lân này thì à, chúng em à, rắc cho làm phốc đất như lại kích thích dễ nó ra nhiều Ở đây chúng tôi chỉ nằm demo trên khoảng 3 cây để cho các bạn xem để chúng ta um, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau uh, học tập cái kinh nghiệm bón phân cho bưởi uh, sau thu hoạch bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang. Vâng, với quy trình bón ở đây là uh, cái Sinic Tân Pháp thì chúng tôi cho là một kg trên một gốc được, vâng, đề nghị bà quay cái túi phân ra cho. Đây, chị con xem. phân Sinic đây. Quay, đấy, đấy, đấy à. đúng. À. Vâng đấy. Sinic Tân Phát thì là vâng. Một cân trên một gốc. Với cái bưởi 65 tuổi. Và cái NPK là 12 năm 10 thì à, cũng cho một cân trên một gốc. Cũng cho một cân trên một gốc. Thế và ngoài ra thì à, như các bạn đã thấy là lân xanh thì chúng tôi cho là 3 cân trên một gốc bởi vì cái 12 năm 10 này thì là công ty cũng ờ, tận dụng uh, công ty có một ít ờ, phân này thì tận dụng cho nên tận dụng bón còn cái lúc này đúng ra là chúng ta phải bón là cái ờ, một là cái 16 16 8 hoặc là 20 20 đấy cái NPK như thế thì bởi vì lúc này cây nó đang cần đạm và cần nân để phát triển đấy để chuẩn bị um, uh, trong giai đoạn phân ủ mầm hoa thì nó đang cần đạm và cần lân nhưng mà vì là công ty là cũng ờ, chưa chuẩn bị được cái NPK kia mới lại có sẵn cái này rồi nhân thể nó có sẵn cái 10 2 năm 10 cho nên là chúng tôi bón 12 năm 10 và à, cái hàm lượng này thì cái lân đạm và lân hơi thấp thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm cái lân năm thao đáng nhẽ lân năm thao thì chỉ bón độ một cân rưỡi một gốc nhưng mà chúng tôi ở đây chúng tôi cho 3 cân trên một gốc Đấy. và uh, chúng tôi cũng có bổ sung thêm cái NPK 16 16 8 mỗi gốc là thêm 3 lạng nữa và sau đây thì chúng ta đến với quy trình đào phân trộn trộn phân để uh, cho bưởi chữa ơi chị cứ đào đi cái cửa này. Ở đây Silic và NPK 12 năm 10 là tỷ lệ 11 Tức là một cân nọ và một cân kia Vâng, thưa bà Bằng là bà nhận xét về cái vườn bưởi này thế nào ạ? Bà cảm quan là ban đầu bà thấy cái vườn bưởi này thế nào ạ? Với đầu đầm cái vườn bưởi này xấu lắm, cây dây nó ăn hết, đỏ ăn loạn, đỏ loạn ra, ăn quả nó nhạt lắm, nó vừa khô vừa nhạt. Đấy. Vườn bưởi này ban đầu là nó nó um tùm như rừng ấy. Xấu hổ. Nó quấn hết bình <laughs> bình với kinh nữ nó bấu hết lên rồi nó ăn hút hết cây không còn gì còn ờ, cả quả thì ăn thì vừa khô vừa nhạt Đấy. và công ty ờ, Tân Phát Bắc Giang thì tiếp quản cái vườn bưởi này để phục hồi từ một vườn bưởi hoang vườn bưởi xấu để cải tạo nâng cấp thành một vườn bưởi đẹp vườn bưởi xanh hiệu quả và các bạn nhớ đón xem những clip tiếp theo của chúng tôi nhé để chúng ta à, từng bước một cảm nhận được cái vườn bưởi này nó phát triển theo thời gian à, sau khi dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang như thế nào thì mời các bạn chúng ta tiếp tục đón xem những clip sau nhé Vâng sau khi mà phân đã trộn đảo đều theo tỷ lệ 11 giữa Sinic và NPK 1250 thì sau đây đến với quy trình bón Vâng đề nghị bà bón đi ạ một cái ca như thế này một cái ca như này thì nó là hai miệng một cái ca như này thì nó là hai cân đấy thì hai cân này mình sẽ gác vắt cho một gốc <coughs> ở đây quy trình của chúng tôi chỉ đạo là một gốc bưởi 6 năm tuổi và với một vườn bưởi xấu vườn bưởi uh, đang được phục hồi thì uh, chúng tôi rắc là 3 cân nân năm thao và một cân silic một cân NLPK 12 năm 10 đấy trên một gốc đấy cứ một ca như thế này là đấy hơi miệng hơi đầy một tí thì nó là tương đương với là hai cân vì cái NPK của chúng tôi 12 năm 10 là cái hàm lượng đạm lân nó hơi thấp cho nên là chúng tôi phải bổ sung thêm cái 16 16 8. Và với gốc bưởi như thế này, thì ta cho là ba lạng trên một gốc. Và cho rắc đi ạ lấy cái cân đã lấy cân lấy cái cân đấy để cái bát này đây không nhỉ vâng đây vâng. đây không vâng vâng cái bát này bốc ra một tí thì cái bát này nữa cái bát đấy là nó hai nó hai nặng cả bì là hai nặng hai nặng thì nó là ba lạng là năm lạng là đủ rồi đủ rồi vâng đấy chị rắc đấy cái bát là bì là hai lạng và npk 16 16 8 là ba lạng là tổng cộng là 5 lạng và ba lạng này là bổ sung cho cái npk 12 năm 10 à, ờ, nó hơi lượng đạm lên nó hơi thấp cho nên chúng tôi bổ sung thêm ba lạng nữa còn nếu như mà bà con mà dùng cái NPK 20 20 hoặc là 20 20 uh, 10 thì chúng ta không phải bổ sung thêm cái 16 16 8 nữa các bạn nhé. được rồi Vâng sau khi mà đã rắc xong lân nâm thao uh, phân bón silic Tân Phát Bắc Giang và NVK rồi thì chúng ta đến với uh, quy trình là bón phân gà uh, phân gà đã ủ hoai mục uh, cho um, vườn bưởi này thì ở đây là với cái vườn bưởi mà cằn cỗi như thế này thì uh, chúng tôi chỉ đạo là cho bón là một bao tải như thế này là nó được ờ, khoảng độ 15 cân 15 cân trên một gốc Ngoài ra thì ừ, chúng tôi còn bổ sung thêm cái phân nợn Nhưng mà phân nợn này thì nó vẫn còn tươi Cho nên là ừ, trong bốn cái gốc như thế này Đấy, trong bốn gốc như thế này Đây, đấy, cứ bốn gốc như thế này thì thì mình lại để một một bao một cái tải lợn phân lợn ở giữa đấy để cho nó không bị ảnh hưởng đến cái à, bởi vì phân còn tươi thì nó không bị ảnh hưởng đến rễ của bưởi thế chờ khi mà tới đây khoảng tháng 3 tháng 4 nó hoai mục thì chúng tôi sẽ bổ sung thêm cái phân lợn ừ. cho mỗi gốc là khoảng độ ờ, một cái bao như này là 40 cân ạ thì sau đó chúng tôi sẽ bổ sung thêm là 10 cân trên một gốc 10 cân phân lợn ừ, hoai mục trên một gốc đấy bê ra ngoài đấy chị Ở đây là chúng tôi vì ờ, cải tạo vườn bưởi này nó thời gian cũng ờ, khá là gấp à, Nên là chưa rắc được vôi bột khử trùng là Chưa rắc thì cái vôi bột này chúng tôi sẽ rắc sau Và vôi thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi Nhưng mà sẽ rắc vào giai đoạn sau khi bón này khoảng độ 5 độ độ 10 10 15 ngày sau thì chúng tôi sẽ bổ sung rắc vôi và rắc rộng trên toàn bộ diện tích trong vườn. Đấy. Đây, vôi chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở đây là chỉ là một đống nhỏ thôi, còn rất nhiều đống khác nữa. Thì cái vôi này sẽ ờ, tắt sau bởi vì ờ, ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 tháng 12 14 tháng Chạp năm 2020 21 Thời điểm này uh, Chúng tôi phải gấp rút để phục hồi vườn bưởi Cho nó kịp ừ, đến đầu xuân này Để nó ra hoa Nó, nó ủ mầm hoa Trong giai đoạn này đang chuẩn bị ủ mầm hoa Thì chúng tôi phải nhanh chóng là uh, nằm cỏ rồi cắt cành tạo tán rồi thì bón phân rửa rửa cây và phun một số lấm mốc thuốc lấm mốc bảo vệ bảo vệ cây Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong về quy trình bón phân silic kết hợp cùng với phân đa lượng và phân chuồng hoai mục cho bưởi sau thu hoạch và ờ, chúng tôi bật mí cho các bạn là ờ, cái quy trình bón phân này thì nó tùy theo từng vườn ờ, với cái vườn mà bưởi lốp thì chúng ta lại phải có một cái công thức khác Đấy, còn đây là một cái vườn bưởi xấu phục hồi từ vườn bưởi xấu thì chúng ta phải